phẩm trị giá chưa đầy 7 triệu dành cho tất cả anh em làm nông kính với mức đầu tư vốn thấp và mới vào nghề. À, dạ vâng, tổng thể ở đây gồm có bốn máy như bạn, gồm có bốn máy. Đó là máy cắt hai đầu, máy à, quay đầu đố, máy đột dập hơi, máy và máy nén khí là 200 lít. À, bao gồm một dàn máy này với tổng trị giá là chưa đầy 70 triệu. Đó. Với mức à, đầu tư như thế này thì uh, cách đảm bảo anh chị các bạn với ờ, là mức đầu tư vốn ban đầu mới là cực kỳ thấp thứ hai nữa là hiệu quả kinh tế rất là cao và chúng ta thu hồi vốn rất là nhanh đó. và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng máy cho các bạn có thể là được nhìn rõ hình dung rõ hơn ở ờ, các bạn đây là một dàn máy uh, máy không hai đầu không năm mét đây là 45 độ thì đây em sẽ chuyển góc về 90 độ máy chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng à, chuyển góc hoàn toàn bằng hệ thống bê tông chứ không có hệ thống bánh răng à, hay là hệ thống bánh răng trên thị trường đó à, máy có thể hoạt động riêng biệt từng đầu máy trái và từng đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy không trong cùng một lúc và ngay sau đây thì em sẽ cắt cho, ờ, cho anh chị có thể là cảm nhận được luôn máy chuyển góc rất là êm ạ vâng với thiết kế nó hai cái tông kẹp thì rất là chắc chắn đảm bảo là khi chúng ta rút được những cái phôi rất là tốt dạ Vâng, ở đây là sản phẩm mà anh và chúng tôi vừa cắt ra sẽ đảm bảo cho anh chị và các bạn về mặt cắt không bị bao viêng không bị nổi nhôm hay móc nhôm và đây là sản phẩm mà chưa có dầu làm mát khi chúng ta có dầu làm mát rồi mặt cắt nó sẽ sắc và mịn là sẽ mịn hơn rất nhiều đấy và chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề là lưỡi cắt bị, à, bị bao kia hay nổi nhôm móc nhôm thì à, chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp lưỡi mới đây là nhôm Sipa Quảng Đông chính hãng dày 22 đó với à, thiết kế anh chị để thấy cái thiết kế đó là đầu máy S1 và đầu máy S2 sẽ được uh, thiết kế là hai hệ thống vòi phun dầu tự động và thông minh khi chúng ta cắt thì uh, hệ thống vòi ờ, phun dầu ấy, nước là mát sẽ tự động phun ra để bảo vệ cho hệ thống lưỡi cắt bên trong và sẽ an toàn hơn sẽ giúp cho tuổi thọ uh, của lưỡi cắt sẽ cao hơn rất là nhiều hệ thống máy trượt DC anh chị có thể thấy này máy trượt DC nghiêng thì khi chúng ta cắt DC sẽ tự động rơi xuống và đi ra ngoài sẽ rất là an toàn và đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển khi chúng ta lấy kích thước xong thay vì chúng ta chốt bằng tay như này thì anh chị các bạn hãy chốt bằng hơi đó sử dụng chốt hơi rất là hiệu quả và không bị chảy xước cái đường dây này không bị chảy xước cái đường dây sẽ an toàn hơn rất là nhiều đó với hệ thống đường dây à, bên em thì à, chạy dọc theo hai đầu máy để dẫn hướng à, đầu máy số 2 đó là dây đặc Q32 nằm bền với thân máy không kê đảm bảo khi chúng ta hoạt động di chuyển ở ngoại số 2 nhiều nó không ảnh hưởng đến đường góc cắt nó rất là an toàn không bị cong vinh đó điều đặc, biệt rất là nhiều sơn bên em thì là hoàn toàn sơn tĩnh điện 100% đảm bảo trong theo rất là chắc chắn sơn toàn bộ cầm máy cũng như là thân máy hết Để giúp cho tuổi thọ của thân của máy nó tốt hơn rất là nhiều và tiếp theo đằng sau anh chị có thể là ra thông quan phía sau một chút và đây là hệ thống phía sau của đầu máy số 2 và đầu của đầu máy con máy cắt nhôm hai đầu không năm s này à, với thiết kế đó là hai cái tông kẹp một cái tông dầu và một cái tông khí để đẩy lưỡi ra để đẩy lưỡi ra vào nó sẽ được êm hơn tính đến dần đều hơn đó và hết cái tông chuyển góc này nó thiết kế rất là gọn gàng và thẩm mỹ và cái tông đẩy à, khi nắp chụp của chúng ta cắt hoạt động và hệ thống ờ, bình dầu anh chị thấy đấy này tiếng bình dầu bên em thì nó rất là kín anh chị bạn rất là kín đó nó là hai đi rưỡi và rất là kín khi chúng ta cắt thì cái ờ, dây ờ, dẫn ờ, dầu này Đó. dây dẫn dầu sẽ cắm trực tiếp vào đây nó đảm bảo là giờ mặt nhôm và bụi bẩn không chui vào bên trong được nó rất an toàn và trên mỗi cái đầu sẽ có một cái bộ nọc như này nữa sẽ đảm bảo là không bao giờ bị tắc cái ống dẫn dầu này nó an toàn hơn rất là nhiều vâng máy chuyển góc hoàn toàn bằng tông luôn chứ không phải là bằng hệ thống đánh răng hay là trên thị trường hiện nay dạ vâng tiếp theo nữa là anh chị có thể là tham quan một chút về hệ thống tủ điện À, dạ vâng, trên đây là hệ thống tủ điện. À, bên em sẽ tách biệt riêng cho hệ thống hơi và hệ thống điện. Anh chị có thể thấy để đảm bảo không ờ, cái hệ thống điện này sẽ không bị nhiễu, nó sẽ hoạt động, hoạt động sẽ êm và nó bền hơn rất nhiều. Trên mỗi một máy nó sẽ có một cái đèn chiếu sáng khi anh chị cắt làm việc thì đèn sẽ sáng cảnh báo cho những người làm việc xung quanh. À, máy sẽ gồm có một át tẩu, một cục chống đột pha này, át tẩu này, cầu chì này, hai cục khởi động từ. Đấy và toàn bộ hệ thống điện đi rất là gọn gàng. Và hệ thống hơi anh chị thấy này hệ thống hơi bên dưới rất là gọn ạ đó đây là tổng quan phía ờ, của con máy cắt à, đối với con máy cắt 05S à, này bên em thì ờ, được sử dụng đó là công suất trên mỗi đầu máy là 1,5 kW và nước cắt là nước cắt quen thương hiệu công nghệ của Nhật Bản đây là một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay và đang được rất nhiều uh, trường uh, khách hàng đang tin dùng và sử dụng đó và tiếp theo nữa thì em giới thiệu với anh chị các bạn đây là con máy phay đố căn dao nhanh với thiết kế đó là rất là gọn gàng anh chị các bạn thay dao rất là dễ thay vì những cái dòng ờ, máy trước thì chúng ta khi mỗi lần thay dao anh chị các bạn sẽ phải mở bốn cái ốc này ra này mở bốn cái ốc này ra nhưng mà bây giờ thì anh chị không cần phải mở ốc nữa anh chị việc chỉ việc cầm nhấc lên thôi đó sau đó sẽ là lấy bạn cái bu đông này ra sau đó là thay dao vào rất là nhanh và rất là tiện lợi cho anh chị các bạn làm việc đó tiếp theo nữa là hệ thống à, bàn điều khiển bên em thì hoàn toàn tích hợp chuyển sang tiếng Việt anh chị rất dễ dàng sử dụng à, các cái à, nút bấm sẽ được bọc cao su tránh vấn đề mặt nhôm hay nước từ ở bên trong đó à, tiếp theo nữa thì hệ thống à, máy phay bên em thì được thiết kế là bốn piston kẹp rất là chắc chắn hai piston kẹp trên và hai piston kẹp dưới để đảm bảo khi chúng ta phay những cái đố ngắn sẽ giữ được cái đố chắc hơn và nó phay dao phay nó sẽ không bị văng và phay khi ờ, phay thì cái cây nhôm phôi nhôm ấy sẽ không bị văng sẽ rất an toàn và đối với hệ thống máy quay này bên em thì anh chị có thể thấy này sẽ được ờ, có thể anh chị quay được cả đố 90 độ cũng như là đố 45 ờ, độ đố của vòm ấy anh chị có thể phay được luôn đấy nó rất là đa năng hiện đại đó và hệ thống bàn này khi anh chị các bạn dạ vâng khi anh chị để mà căn chỉnh về cái à, bàn này á thì ờ, bên em sẽ có cái đồng hồ này đồng hồ số này anh chị muốn à, căn chỉnh bao nhiêu ấy chúng ta chỉ việc dặn vặn này thôi đó anh chị chỉ việc xoay cái này rất là nhẹ như ạ rất là nhẹ và nhìn cái à, số này nó rất là chuẩn đó nó rất là chuẩn đó ví dụ như em đang vặn đây là 97 này đó 97 này rất là rất là chuẩn và rất là nhẹ anh chị bạn ạ à, nó sẽ có các cái ờ, số này thì chúng ta chỉnh căn chỉnh là dễ dàng hơn rất là nhiều và hệ thống ờ, cái dòng cao cấp bên em thì đều có hệ thống bình dầu này bình dầu thông minh bình dầu thông minh đó nó màu trắng màu trắng trong thì anh chị các bạn có thể kiểm soát được cái lượng dầu bên trong này nó rất là dễ thứ hai là cái nắp đậy rất là kín không no về vấn đề mặt nhôm chui vào bên trong rất là an toàn và hiện đại à, tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu cho anh chị các bạn đây là một con máy đột dập máy đột dập này thì sẽ làm được cho tất cả các hệ nhôm trên thị trường hiện nay là đột dập bằng hơi anh chị các bạn ạ dập bằng hơi nó gồm có 14 dao hàng nhập khẩu chính hãng đảm bảo cho anh chị về vấn đề là tôn thép rất là chắc chắn lớp sơn sơn tính điện 100% và sử dụng uh, hệ thống hơi bên em thì uh, sẽ sử dụng bầu hơi bằng nhôm anh chị bạn ạ sử dụng bầu hơi bằng nhôm đó bầu hơi rất là to và hệ thống bầu hơi bằng nhôm này nó sẽ rất là khỏe đảm bảo khi các vấn đề là tôn thép cái cái dao này bên em thì nó được uh, ờ, tôi luyện không giống như những dòng uh, trong nước hiện nay thì uh, những cái dao này sẽ là không được tôi luyện khi chúng ta hoạt động một thời gian nó sẽ dẫn đến hiện tượng nó là bị uh, nôi nhôm hay là dập nó sẽ bị bao bia rất là hỏng cái phôi nhôm nhưng dao bên em thì được tôi luyện cho nên là cái vấn đề là nó, khi anh chị dập nó sẽ rắc ngọt hơn rất là nhiều và trên mỗi một máy bên em sẽ có hai cái giảm thanh và một cốc lọc khí đó để đảm bảo khi chúng ta cái dây hơi từ cái bình hơi mà đi vào trong máy á, nó sẽ ngăn cản cái nước không chui vào bên trong đưa vào hơi này sẽ đảm bảo cho tuổi thọ của cái ờ, piston hơi nó sẽ tốt hơn hoạt động sẽ lâu dài nó sẽ bền hơn rất là nhiều đó đây là máy đột dập 14 dao đa năng dùng cho tất cả các hiện nhôm trên thị trường hiện nay và tiếp theo nữa thì ờ, bên cạnh anh chị các bạn đây là một con máy cuối cùng không thể thiếu được trong một dàn máy làm làm cửa nhung đó là máy ờ, đánh khí đó và đây là mang thương hiệu là Puma nó sẽ gồm có ba đầu bò ba đầu bò anh chị ạ và công suất ở dòng này thì nó ờ, là 3,7 kW là 4 3,7 kW anh chị các bạn ạ đó hệ thống hơi sẽ đáp ứng được cho anh chị các bạn là sử dụng đầy đủ và cung cấp đầy đủ cho một dàn máy làm cứng nôm như này đó à, vừa rồi thì đang cũng đang giới thiệu lên cho các bạn một dàn máy làm cứng nôm với giá trị cực kỳ nhỏ với mức vốn đầu tư ban đầu rất là thấp với tổng trị giá chưa đầy 70 triệu các bạn chưa đầy 70 triệu các chị đã có ngay trong tay một dàn máy làm cứng nôm cao cấp đó à, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư về máy móc à, cũng như tham khảo về máy hoặc là có muốn ờ, tìm hiểu thêm về một dàn máy như này thì hãy liên hệ hãy cầm điện thoại và gọi ngay cho em với số điện thoại ở phía bên trên màn hình còn là liên hệ với đại em phải 0933 296 146 0869 296 838 hoặc là đến một trong hai cơ sở gần nhất cơ sở phía bắc đó là bến xe nghĩa hà đông hà nội và trụ uh, khu vực miền nam đó là 621 San Hậu Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh à, một lần nữa xin ờ, chân thành cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã rút chút thời gian để xem video này và anh chị hãy ờ, đăng ký kênh và chia sẻ để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn bên em luôn cung cấp ờ, luôn cập nhật những video mới để cho anh chị các bạn có thể tham khảo và đây là tổng quan tổng kho máy làm cởi nhôm bên em gồm tất cả các máy làm cởi nhôm như máy cắt nhôm hai đầu 05 06 07 08 09 hay là máy phay đố ép góc đồ dập đánh khí máy con khóa máy đồ dập thể lực à, mọi nhu cầu anh chị hãy liên hệ trực tiếp với lại à, số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc liên hệ với lại em Khải ạ một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video của bên em